Nhìn lá rơi rơi nghiêng nghiêng cánh hoa phượng cũng khá buồn Ngày mai thôi Từng ký ức không gian nơi đây Sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm Đêm mai này khi xa cách vẫn nhớ trường xưa từng anh mát âm áp người thầy nơi đây luôn vỗ về dìu ta bước qua những buồn bề lo toan trong cuộc đời lời dạy dỗ tha thiết ta khắc ghi mãi thật sâu tận trong trái tim tình bản thân không bao giờ quên kỷ niệm ấy không bao giờ phai nhòa theo năm tháng tháng năm vụt qua thật nhanh thời gian trôi đi sao vội vã nhớ sân trường ta cùng nhau giờ đây chỉ còn lại nỗi xót xa nhớ nhung từng tiết học qua tình trong trường vang từng chiều trên con phố dài tình trang giấy ghi so để mai này là mãi mãi ước mơ ngày mai rất xa sẽ mang ta bay đi thật xa những vui buồn của ngày qua giờ đây giữ lại từng phút có nhau xót xa nhìn nhau hoàn mát lệ rơi theo gió từng dòng trên lô bút buồn rồi mai đây khi xa rời nhau liệu con có thể như người từng ánh mắt năm áp người thầy nơi đây luôn vô về dịu ta bước qua những buồn bè lo toan trong cuộc đời lời dây dỗ tha thiết ta khẩn ghi mãi thật sâu tận trong trái tim tình bản thân không bao giờ quên kỷ niệm ấy không bao giờ phai nhòa theo năm tháng tháng năm vụt qua thật nhanh thời gian trôi đi sao vội vã nhớ sân trường ta cùng nhau giờ đây chỉ còn lại nỗi xót xa từng trong trường văn từng chiều trên con phố dài từng trang giấy ghi sâu để mai này là mãi mãi ước mơ ngày mai giờ sáng sẽ mang ta bay đi thần xa những vui buồn của ngày qua giờ đây giữ lại từng phút có nhau xót xa nhìn nhau hơn mai lệ rơi theo dấu từng dòng trên lũ bút buồn rồi mai đây khi xa rời nhau bạn ơi có nhớ tôi không nhớ tôi không nhớ những ngày bình yên dưới mái trường xưa từ trang giấy nay tháng năm vụt qua thật nhanh thời gian trôi đi sao vội vã nhớ sân trường ta cùng nhau giờ đây chỉ còn lại nỗi xót xa nhớ nhung tình tiết học qua từng trống trường vang từng chiều trên con phố dài từng trang giấy ghi sau đẹp mai này là mãi mãi ước mơ ngày mai xa xa nhìn nhau hai mắt lệ rơi theo gió từng dòng trên lúa bút mùa rồi mai đây khi xa rời nhau bạn ơi con nhớ tôi không rồi mai đây khi xa rời nhau liệu con có thể